Alo, alo, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh soi cầu Pikachu, kênh soi cầu miền Bắc cho tất cả anh em tham khảo mỗi ngày. Và lấy nó đầu cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ làm video, đội ngũ chốt show gửi lời chào để chúc sức khỏe an toàn thể anh em. Chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân. Và đây là giao diện của kênh soi cầu Pikachu đúng không ạ anh em? đây đúng không ạ? Thì anh em anh em vào YouTube anh em viết chữ soi cầu Pikachu đúng không ạ anh em? Thì nó sẽ hiện lên cho tất cả anh em. Nó sẽ hiện lên cho tất cả anh em thì mong tất cả những anh em xem video và những anh em cho kênh một lượt đăng ký đúng không ạ? Ấn cho kênh một nút chuông đúng không ạ anh em? Và bấm tất cả thì mỗi lượt đăng ký một lượt like của tất cả anh em là động lực để cho kênh ngày càng phát triển và đi lên một cách mạnh mẽ đúng không ạ anh em? Thì video hôm nay lên là video thứ hai cho tất cả anh em. Thì hôm ngày hôm qua đã lên cho tất cả anh em một video là video đầu tiên rồi đúng không ạ thì chúng ta cùng xem xem video đầu tiên thì kênh lên như thế nào đúng không ạ thì trước mặt anh em đây là bảng mở thưởng kết quả của ngày hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020 dàn đặc biệt về cho anh em dạng nắm số là 81489 đúng không ạ càng bốn đầu 8 đuôi 9 in cho anh em đọc thủ đề 89 tổng 27 và bộ đề bộ đề 34 cho tất cả anh em. Về phần lô tô, về phần lô tô thì không có đầu nào cầm cho tất cả anh em cả. Lô tô rơi nhiều tập trung vào đầu năm và đầu 9 đúng chưa anh em tập trung vào đầu năm vào đầu chín và đặc biệt đặc biệt nhất là đầu chín có con lô tô 94 đã rơi cho anh em bốn nháy đúng không ạ và mời anh em trở lại với video ngày hôm qua mà kênh đưa lên cho tất cả anh em tham khảo chúng ta truyền lại mức độ đây đâu ạ trước mặt anh em đây là cái bảng chốt số ngày hôm qua cái bảng chốt số ngày hôm qua của kênh soi cờ Pikachu đúng không ạ tổng đề bắt cho anh em chạm đề là chạm 8 chạm 9 đúng không ạ hạ dàn về số là 0880 0990 8998 4994 và 3883 thì mời tất cả anh em trở lại với bảng mở thưởng thì con độc thủ đề 89 nó đã nổ rực rỡ cho anh em trong dàn 8 dàn 10 số đúng không ạ tổng đề bắt chạm 8 chạm 9 nó là về về đúng chạm 8 và chạm 9 cho tất cả anh em luôn đúng không ạ hạ dàn 10 số thì nó đã về đấy bạch thủ đề 89 cho tất cả anh em còn về cầu kèo về cầu kèo ngày hôm qua đúng không ạ ngày hôm qua thì bắt cho anh em chạm hai cái chạm đó chính là chạm 8 chạm 9 thì nó đã trả trực diện về cho anh em hai chạm bạch thủ đề 89 chạm đúng chạm 8 và chạm 9 chạm cả hai chạm cho tất cả anh em đúng không ạ thì xin chúc mừng tất cả anh em hôm nay trên kênh đã đánh chen được con đề 89 đúng không ạ? Thì sau đây xin mời tất cả anh em trở lại với cái phần bảng đặc biệt tuần. Thì hôm nay kênh sẽ đi vào cái đường lối phân tích cầu kèo đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho tất cả anh em. Đúng không ạ? Và vị trí cảnh sát của chúng ta là đây đúng không ạ anh em? 19 tháng 3 năm 2020. Thì ngày mai nó được ăn tổng ăn bổ từ những cái cửa cầu nào thì mời tất cả anh em cùng kênh theo dõi cùng kênh sẽ đi vào phân tích đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho ngày mai. Đây đúng không ạ? Trước mặt anh em đây là bảng chốt số tham khảo vào ngày mai, chốt số tham khảo ngày 18. Và từ vị trí cần xét của chúng ta đúng không ạ? Từ vị trí cần xét ngày mai của chúng ta, anh em cách trên cho tôi 4 tuần khoảng trống đúng không ạ? 1 2 3 4 đó chính là con bạch chủ đề 32. Từ con bạch thủ đề 32 anh em tiếp tục cách lên cho tôi 1, 2, 3, 4 tổ hoặc trong đó chính là con bạch thủ đề 74. Con bạch thủ đề 74 này sinh ra cho anh em hệ tổng đó chính là tổng 1 sau đúng không ạ anh em? Sinh nó sinh ra cho anh em cái hệ tổng là tổng 1 sau cho tất cả anh em và bộ đề là bộ đề 24 cho tất cả anh em. Đúng chưa ạ? Thì những cái cửa cầu nào để đưa ra được cái hệ tổng đó chính là tổng 1 sau và bộ đề 24 thì mời anh em theo dõi phân tích vào các cái cửa cầu các cái đường cầu để đưa ra hệ tổng hệ bộ cho con bạch thủ đề 24 này. Đúng không ạ? Và cửa cầu đầu tiên Cửa cầu đầu tiên từ con bạch thủ đề 74 anh em lùi về cho tôi hai ngày Anh em lùi về cho tôi một hai ngày Trên đó anh em cách cho tôi một hai ba ba tuần khoảng trống đúng chưa anh em Đó chính là con bạch thủ đề 33 Con bạch thủ đề 33 của ngày mùng 10 tháng 12 Thì con bạch thủ đề 33 này sinh ra cho anh em hệ tổng chính là tổng bột 6 Và bộ đề là bộ đề 3 kép 33 cho tất cả anh em Thì nó đặt trả về cho tất cả anh em Đó chính là bạch thủ đề 74 đúng tổng một sáu cho anh em đúng chưa và bộ đề là bộ đề 24 trả về cho anh em đúng tổng một sáu và bộ đề là bộ đề 24 cho tất cả anh em và cái cửa cầu thứ hai cửa cầu thứ hai thì từ vị trí con 74 anh em lùi về một ngày đúng không ạ cách trên cho tôi một hai ba tuần khoảng trống được cho anh em cách trên 3 tuần khoảng trống anh em lấy cho tôi con một ở hàng nghìn con một hàng nghìn của ngày xin lỗi anh em con một hàng chục của ngày mùng 4 anh em lấy cho tôi con một hàng chục của ngày mùng 4 kết hợp với con 5 ở hàng đơn vị một kết hợp với năm sinh ra anh em hệ tổng là tổng 16 và bộ đề là bộ đề 01 và nó đặt trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 74 đúng tổng 16 cho tất cả anh em. Được ra vào cái cửa cầu thứ ba, cái cửa cầu thứ ba thì anh em lùi về tiến lên cho tôi 1 2 3 ngày đúng chưa anh em? Anh em tiến lên cho tôi 3 ngày. Anh em lấy trên đó, trên đó anh em lấy cho tôi còn không. Trên đó anh em lấy cho tôi còn không. Thấy không ạ? con 0 hàng chục của ngày 29 kết hợp với con 1 đầu vào của ngày mùng 5. Không kết hợp với một sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 16 và bộ đề là bộ đề 01 và nó đặt trả về cho tất cả anh em đúng bạch thủ đề 74 đúng tổng 16 cho tất cả anh em. Đúng chưa ạ? Và cái vị trí cần xét tiếp theo của chúng ta, cái vị trí cần xét tiếp theo của chúng ta đó chính là vị trí con bạch thủ đề 32. Con bạch thủ đề 32 của ngày 13 tháng 2 năm 2020 thì nó sinh ra cho anh em cái hệ tổng là tổng 05 và bộ đề là bộ đề 23 cho tất cả anh em đúng không ạ bộ đề 23 thì cái cửa cầu đầu tiên để đưa ra con bạch thủ đề 32 đó chính là anh em lùi về hai ngày cách lên 3 tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đề 64 con bạch thủ đề 64 in cho anh em hệ tổng là cái hệ tổng 05 và bộ đề là bộ đề 14 và nó đặt trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 32 đúng tổng 05 và bộ đề 23 cho tất cả anh em và cái cửa cầu thứ hai thì anh em lùi về một ngày cách lên cách lên 3 tuần khoảng trống đó chính là anh em đấy cho tôi con không ở hàng con không ở hàng chục của ngày mùng 8 kết hợp với con không ở hàng đơn vị không kết hợp với không sinh ra anh em hệ tổng là tổng 05 và bộ đề kép là bộ đề kép 00 cho tất cả anh em thì nó đã trả về đúng bạch thủ đề 32 đúng tổng 05 cho tất cả anh em được chưa và vị trí tiếp theo vị trí tiếp theo chính là con 3 kết hợp với con 7 cùng sinh ra anh em hệ tổng 05 và trả về là bạch thủ đề 32 đúng tổng 05 đúng chưa và vị trí ngày mai vị trí ngày mai của chúng ta đây đúng không ạ vị trí cần xét ngày mai thì ngày mai nó cũng được ăn tổng ăn bộ từ ba cái cửa cầu trên cửa cầu đầu tiên anh cửa cầu đầu tiên đúng không ạ anh em lùi về hai ngày cách trên trên nó ba tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đề 16 con bạch thủ đề 16 sinh ra anh em hệ tổng là tổng 27 và bộ đề là bộ đề kép 11 cho tất cả anh em đúng không ạ bộ đề kép 11 và cái cửa cầu thứ hai chính là con 4 ở hàng chục kết hợp với con 8 ở hàng đơn vị. 4 kết hợp với 8 cũng sinh ra anh em hệ tổng 27 và bộ đề là bộ đề 34. Thì hai cửa cầu đều đưa ra cho anh em cái hệ tổng là tổng 27 cho ngày mai đúng không chưa anh em? Mà ngày hôm nay thì nó vừa rớt cho chúng ta là cái tổng 27 thì ngày mai ngày mai bắt biệt lại cho anh em cái tổng là tổng 27 của ngày hôm nay. Và cửa cầu thứ ba thì con 6 kết hợp với con 1 cũng sinh ra anh em hệ tổng 27 và bộ đề là bộ đề kép 11 cho tất cả anh em. Đúng chưa ạ? thì ba cái cửa cầu ba cái cửa cầu đều đưa ra cho anh em chung một cái hệ tổng ngày mai chung một cái hệ tổng đó chính là cái tổng 27 cho tất cả anh em vào ngày mai đúng không ạ thì sau đây xin mời tất cả anh em trở lại cái phần bảng chốt số tham khảo ngày mai cho tất cả anh em tham khảo tổng đời về tổng đề bắt cho anh em cái tổng là tổng 27 theo cái đường lối cầu kèo là tổng 27 đúng không ạ anh em tổng 27 Tổng 27 hạ dàn cho tất cả anh em. Hạ dàn đó chính là 02, 20, 34, 43, 57, 75, 16, 16, 61 và 07, 70. không ạ anh em hạ dàn 10 số cho tất cả anh em tham khảo. Về phần bạch thủ lô ngày mai Bạch thủ lô ngày mai bắt cho anh em là bạch thủ lô 84, bạch thủ lô 84 và độc thủ lô, độc thủ lô ngày mai bắt cho anh em độc thủ lô 913. Đúng chưa Chốt số tham khảo cho anh em vào ngày 19 đúng không ạ? Ngày 19 tháng 3. Đấy, những con số trên đây thì kênh đưa lên cho tất cả anh em chỉ để mang tính chất tham khảo anh em nhé. Anh em nào hợp thì chơi, không hợp thì chúng ta dừng lại ở mức độ tham khảo thôi. Không chơi to đánh lớn về những con số mà kênh vừa đưa lên cho tất cả anh em. Còn những anh em nào mà muốn có những cái con số thật chắc thật chuẩn vào những cái cửa cầu VIP thì anh em kết bạn Zalo kênh 0396 300 260 kênh Zalo chốt số cầu VIP cho tất cả anh em đưa anh em vào bờ đúng không ạ thì cuối cùng thì cho kênh xin chúc anh em một buổi tối vui vẻ và hẹn anh em vào khung giờ này ngày mai xin chào tất cả anh em